Hello, xin chào tất cả anh chị em. Nhà mình đây đang à, có mặt trên ô chat thì chat vào đây để chúng ta hôm nay giao lưu ạ, à, giao lưu cùng Quang Dũng DVD. À, ờ, chương trình này thì chúng ta có có lẽ là một cái chương trình à, chúng ta giao lưu vui vẻ đúng không ạ? Giao lưu vui vẻ về mọi thứ trong cuộc sống, về uh, những cái gì mà anh chị em cảm giác à, thấy vui vẻ thì chúng ta cứ giao lưu để chúng ta khác với bình thường một chút ạ ở sáng nay thì ờ, có một số anh chị em chắc cái thông tin về cái tạm dừng cái chương trình ờ, mà Dũng chia sẻ uh, chiến lược đầu tư đầu tư đột phá thì Dũng cũng gặp một số anh một có những anh ở Bắc Ninh Bắc Ninh cũng xuống và sáng nay Dũng cùng anh chị giao lưu thế thì ở đây ờ, chúng ta sẽ có những cái câu chuyện giả sử như chúng ta có những câu chuyện gì giao lưu chẳng hạn như là đơn giản như là uh, thời gian vừa qua theo những anh chị em thì nếu như cuốn sách nào mà có thể có ý nghĩa nhất với chúng ta đúng không có những cuốn sách nào có thể giúp chúng ta có thể thay đổi cuộc sống có thể những cái um, trải nghiệm nào giúp chúng ta có thể thành công chẳng hạn uh, hiện tại có phương pháp về SA và VPA khác nhau điều gì hay cũng là một uh, thống ấy. Uh, cái này thì cũng rất đơn giản thôi ạ Thực ra PSA nó là nói thật ra nó là bố của PVA Đấy, PVA nếu mà bạn đọc mấy cuốn sách như vậy thì Dũng có đọc rồi Dũng cũng mua rồi hiện tại như là một 370 nghìn đúng không thực tế nó gì ạ nó lấy một phần trong PSA ra để viết thành một cuốn sách đúng không 370 nghìn lấy một phần ai đã đọc cái cuốn này gì ạ nhà mình ai đọc cuốn này rồi ạ VPA nhà mình ai đọc thì nó lấy một phần nhỏ trong VP VSA ra để viết thế thôi thế nên chính vì vậy thì nếu nói về VSA và VPA thì VSA nó là cha đẻ của VPA một ai đó thì lôi một cái phần nhỏ trong VSA ra thế là viết thành một cuốn sách nếu giả sử bây cuốn sách đó 370.000 nếu mà giúp bán cuốn sách về cái chủ đầu VSA thì bao nhiêu các bạn nghĩ là nếu Dũng bán 500 thì các bạn đồng ý và các bạn uh, tham gia giả sử Dũng có một cái cuốn sách riêng với là áp dụng cho Việt Nam điện à, ờ, thử xem là nếu anh chị em nào đồng ý thì comment số 1 không đồng ý đây chúng ta cứ giao lưu đấy xem là chúng ta uh, thấy rằng nó đắt hay nó rẻ nếu anh nghĩ là Dũng bán 500 đi là đắt nhất trong tất cả loại sách đi về đầu tư chứng khoán trừ những cuốn sách dày cộp của vừa William O'Neill đấy ạ thì chúng ta sẵn sàng giảm 500 nghìn đúng không ạ đơn giản thôi hay là nếu sẵn sàng thì cũng comment số 1 không sẵn sàng comment số 2 thế đơn giản thế thôi để thứ nhất nó đắt hay rẻ thực tế là gì ạ ờ, những cuốn sách ờ, chúng ta thấy trên thị trường chúng đọc rất nhiều thì thực tế nó gì ạ nó hỗ trợ cho ta một phần đúng không hỗ trợ cho ta một phần thôi còn giả sử như là gần như toàn bộ uh, có thể bị uh, có thể tác giả không đưa ra hết hoặc là người ta chỉ đưa ra một phần nhỏ thôi ạ đưa ra một phần nhỏ thôi nên chính vậy chúng ta đọc phần lớn là anh chị em không áp dụng được hết nơi trốn chẳng hạn dạ, trong cuốn sách của Mac Mini anh chị em đọc cuốn sách của Mac Mini ai đã đọc cuốn sách của Mac Mini rồi ạ thì có vẻ comment cho Dũng số 3 đi để tách biệt ra thì anh chị em đã đọc một cuốn sách uh, như là cuốn sách về phù thủy uh, đầu tư một phù thủy chứng khoán hoặc là nhà vô địch đầu tư nhà vô địch ở ờ, trong cuốn sách của Mac Mini thì chúng ta sẽ thấy một cái mẫu hình viên đồng thu hẹp đúng không đọc cuốn sách như vậy thế có phải cuốn sách đấy nó nằm trong một phần nhỏ của dạ, cái bộ phân tích phẫu thuật nó phải nằm trong một phần nhỏ của VSA không ạ đúng không có phải mẫu hình biên độ thu hẹp nó phải nằm trong một cái phần nhỏ của VSA không ạ anh em có thấy điều đó không thế thì bây giờ cuốn sách đó được ra đời rất là VSA nếu là đưa vào thị trường Việt Nam nó vào năm 2000 Dũng lúc ấy nhớ Dũng đưa vào nó khoảng năm 2011 cuối mức 11 đầu 12 tại vì uh, à, 2010 thì phá sản thì lúc đó nghiên cứu cái hệ thống đầu tư theo xuống dòng tiền thì tình cờ đọc được một cái cuốn sách một cái giáo trình một cái tài liệu của nước ngoài viết a thì Dũng thấy rằng ô toàn bộ nó trùng hợp với cái gì mình nghiên cứu thì đó là một cái Ờ, một cái niềm tin rất là lớn bởi vì mình mình đã gì ạ mình nghiên cứu ra một cái hệ thống do cái toàn bộ cái thất bại của mình dựa trên cái à, cái tư duy của Wimonel thì thấy là nó gì ạ nó khớp một một số trường hợp nó khớp với những gì mình nghiên cứu thì trong đó có một cái mô hình số 1 khi mà đọc cuốn sách của uh, Liam Moore thì thấy rằng là nó trùng với những cái gì mình đang có đấy thì chúng ta thấy rằng là nhiều thứ nó có một câu chuyện như thế này này Ờ, có một số anh chị em có thể có những cái ai đây thấy là mình có những cái mình biết biết rồi biết tức là cái mẫu hình đấy hoặc là cái cái mô hình đấy mình biết rồi đấy, biết rồi thậm chí là nó lặp đi lặp lại phải biết chính xác nó như vậy nhưng mình chưa tin ạ chưa tin tức là mình chưa tin không dám tin nó nhưng sau đó đọc một cuốn sách nào đó hoặc là sau đó ai chia sẻ họ đã trải nghiệm qua đó thì bắt đầu mình tin thì mình đã có hai trường hợp như vậy ạ tức là mình có tin bắt đầu mình coi cái việc đó là những quy luật nhất định chẳng hạn Mac mini thì thực ra là bình thường chúng ta thấy là nếu anh chị em đọc về VSA thì, anh chị em biết cái điều đó nó là gì ạ nó có sẵn rồi chúng ta biết sẵn rồi biết trước rồi hoặc là một số anh chị em học về mô hình tam giác nhưng trong cái mô hình tam giác thì thực tế nó hơi khác ở mô hình biên độ thu hẹp bởi vì cái biên độ mô hình tam giác thì nó chả có đo khối lượng cả đúng không anh chị em à có một cuốn sách riêng về à, buổi sau Dũng có thể giới thiệu cho anh chị em một vài cuốn sách nhưng thực tế là có một thống kê như này thống kê rất là là là là, là Dũng thấy cũng tình cờ tức là trong khoảng độ có khoảng Dũng đang có khoảng 100 đầu sách hơn 100 đầu sách về đầu tư chứng khoán chắc phải hơn 100 thì thực tế nó chỉ có khoảng 10 đầu sách thậm chí là 5 6 đầu sách là có tác dụng đấy hôm nay có một bạn à, thì à, Dũng lúc ấy Dũng đi à, tìm hiểu uh, mua viết sách thì gặp một cái bạn bạn mua một cuốn sách uh, gọi cuốn sách ngày đòi nợ ai thì mình ai đã đọc cuốn sách này đòi nợ rồi có thể comment cho Dũng cái các bạn đâu đây, mua một cuốn sách một của tác giả có thể một ờ, nhà quản lý quỹ rất lớn thì ờ, không biết là các bạn đã thành công hoặc là đạt được lợi nhuận sau khi đọc cuốn sách đó là bao nhiêu phần trăm các bạn có thể comment không tức là khi mà các bạn đọc cuốn sách đấy thì các bạn thấy là các bạn ứng dụng vào và đọc được bao nhiêu phần trăm lãi được bao nhiêu phần trăm à, chúng ta cứ được thẳng thắn để chia sẻ thôi không không đúng không sai cả thế thì Dũng mới bảo là nếu bạn muốn đầu tư thì có ba cuốn sách đầu tiên bạn cần phải đọc đó đúng rồi cuốn sách đó đấy ạ đây chính là nó đấy tác giả của nó đấy. đâu đâu gì nhỉ đây <coughs> đấy đấy là như thế thì ở đây nó có một câu chuyện đó là gì ạ thế thì khi ờ, bạn ấy đọc thì dũng bảo thôi đầu tiên đọc thì ờ, nên đọc một cuốn sách đó là phép màu phép màu nó chẳng liên quan gì đến gì à, đầu tư chứng khoán mà ấy bảo là đọc cuốn sách phép màu ấy làm gì đọc thế thì ai đã thấy rằng là bây giờ tự nhiên mà là ông đầu tư đầu, đầu tư chứng khoán thì đọc một cuốn sách đó là phép màu thực ra phép màu nó một cuốn sách nói về gì ạ à? nói về cái tâm lý giải quyết được cái tâm lý chúng ta anh chị em đọc cuốn sách đấy gọi là dịch sang thực ra nó dịch sang nó là nó nói toàn về cái độ biết đơn giả sử bây giờ chúng ta gì ạ chúng ta bị thua lỗ một cái thương vụ nào đó mà chúng ta biết ơn cái điều đó thì chúng ta học được bài học đơn giản thế thôi hay là chúng ta gì ạ chúng ta thấy tất cả những gì đang diễn chúng ta chúng ta coi cái việc đó là điều gì ạ chúng ta cần phải biết ơn thì tự nhiên nó chúng ta học rất nhiều bài học vì chúng ta biết ơn cái điều đó thì chúng ta tự nhiên chúng ta học được bài học và học được bài học thì sau nhiều lần trải nghiệm thì tự nhiên chúng ta thấy là rút ra được bài học rất là nhanh nhưng mình thấy ai điều đó thế nào nhưng mình đã ai đã thực hành cái cuốn sách phép màu thì nó có thể comment cái để xem là cái thực tế nó có phải như vậy hay không nếu chúng ta nghiêm túc thực hành cái cuốn sách phép màu á anh chị em nghiêm túc thực hành á thì cái này nó không phải cuốn sách về tâm linh hay là cuốn sách mang tính chất là huyền bí quan trọng là chúng ta gì ạ hãy thử tin một lần đi tin một lần đi cứ tin đi tin đi sau đó thì ờ, xem nó có kết quả hay không chứ đừng có chưa làm mình lại không tin thì thực tế là nó chẳng mất thứ gì cả 28 ngày thực hành cuốn sách phép màu thực tế là 28 ngày có thể giúp chúng ta bình an hơn vui vẻ hơn gia đình hạnh phúc hơn à, tiền có thể nhiều hơn rất nhiều thứ khác à, quan trọng là có một cái điều nữa anh chị em có thể uh, nghiên cứu về một cái cái cái uh, nghe thì nó hơi mang tính chất là có thể là hơi phi lý một chút nhưng anh chị em nghe đó là chúng ta trước khi anh chị em thực hành phép màu á thì cảm nhận bằng trái tim cứ cảm nhận bằng trái tim tại vì cái cái, cái trái tim nó có cái độ tần số từ cái sự rung động á tại vì mỗi một nhịp đập đập của trái tim anh chị em biết rằng là nó có gì nhịp đập tức là rất là mà nó tạo ra tần số rất lớn à, nó gấp lần 8 à, lớp 5.000 à, lần tần số của cái cái mà phát ra từ bộ não nếu chúng ta kết hợp được cả cái gì ạ cái suy nghĩ từ bộ não tích cực với tần số trái tim cái này nó là môn khoa học khoa học cụ thể rõ ràng ở trong chương trình này thì ờ, chúng ta đang giao lưu nên cũng mong rằng là chúng ta cũng không nói sâu được cái phần này nhưng thực tế có thể chứng minh bằng khoa học ở trong chương trình à, trong chương trình là chiến lược đầu tư đột phá chúng ta có thể đưa cái phần này vào để chúng ta có thể ứng dụng nhìn thấy được sờ thấy được cảm nhận được chứ không mang tính chất là lý thuyết suông tại vì có một số có thể anh chị em sẽ nghĩ là thôi miên hay là cái gì đó nhưng thực tế nó không như vậy Đấy, chúng ta về nhà chúng ta vẫn làm được đúng không có những cái về nhà chúng ta ăn được nhưng nhờ với ai đó làm được có những cái thí nghiệm rất đơn giản vậy nên cùng là một cái tên là sự bây giờ chúng ta thấy là thông thường cái tên của chúng ta ai đã thấy được cái tên của chúng ta nếu chúng ta có một cái tên mà thực sự mà nó đáng tự hào thì thường những người đó là phát triển rất là mạnh chúng ta xem đó, tất cả những người mà có cái tên thực sự đáng tự hào thì ờ, thường chúng ta thấy là cái việc cái việc mà họ trở nên thành công sẽ nhiều hơn những cái tên mà chúng ta gọi là những tên không được đẹp lắm nhà mình đã thấy có ai đấy không ạ nên chính vì vậy thì có một cái số người anh chị em đã bắt cần phải người ta thay đổi tên chẳng hạn chúng ta thấy là ca sĩ đàm vĩnh hưng vậy đấy chúng ta thấy là họ cũng thay đổi tên hoặc là ca sĩ quang dũng họ cũng thay đổi tên thành quang dũng chẳng hạn thế hoặc là nhiều thứ khác nữa anh chị em sẽ thấy rằng là mọi thứ nó có gì ạ cái tên của chúng ta tên là âm thanh êm đềm nhất trong mọi âm thanh nhưng nếu chúng ta thấy là cái tên của ta nó làm cho ta mất năng lượng thì tự nhiên nó gì ạ nó sẽ kéo chúng ta đi xuống à. ok à, ok đấy các bạn thấy rằng thầy Trần Việt Quân là một trong những cái thầy mà Dũng rất là ngưỡng mộ đấy, rất là ngưỡng thầy là nếu ai đã chưa nghe thầy Trần Việt Quân thì uh, thầy Trần Việt Quân là có gì ạ có nói về gì ạ tâm trí nghị lực và trí tuệ đúng không tâm tức là thì chúng ta hiểu nếu hiểu rõ về nếu chúng ta có gì ạ có có đạo đức rồi thì à, đạo đức trí tuệ và nghị lực thầy Trần tên Dũng thì hay dùng là gì ạ tâm trí tâm trí tuệ à tâm trí lực còn thầy Việt Quân thì thầy hay à, sử dụng đó là tâm trí nghị lực và đạo đức thế thực ra ba cái đấy nó cũng không khác nhau nhiều lắm thì trong tâm trí hạn nếu nếu bình thường bình thường mà khi anh chị em đọc cái cuốn sách đó là phép màu á thì cái tâm của chúng ta nó bình an tâm nó chiếm khoảng 80 phần trăm thành công của mỗi chúng ta đến tâm bình an biết ơn yêu thương ở ờ, chúng ta yêu thương chúng ta có tình yêu lớn thì chúng ta muốn làm mọi thứ cho gia đình chúng ta yêu thương lớn thì chúng ta muốn làm mọi thứ cho cuộc sống của chúng ta đó, ok cảm ơn à, đầu tư mình nhập vô địch à, rất tuyệt vời thế thì à, khi mà tâm lớn thì rõ ràng nó làm cho chúng ta gì ạ yêu thương hơn yêu thương hơn chúng ta sẽ sẵn sàng giả ờ, sử chúng ta nghiên cứu hay đọc một cuốn sách nào đó là làm cái gì đó thì chúng ta làm đến cùng nó có một cái tình trạng như này à, phần lớn các anh chị em ờ, tại sao khi mà cổ phiếu đạt đỉnh nhá, lúc đó chúng ta đa phần là chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu nữa bởi vì khi mà chúng ta lãi rồi trong lúc thị trường chạy nó rút đó mỗi anh chị em có lợi nhuận có lợi nhuận xong đến lúc mà thị trường đạt đỉnh ấy, thì ờ, thường là chúng ta vì không có tình yêu thương không có biết ơn nên lúc đấy thực ra là chúng ta chỉ mong muốn là kiếm lợi nhuận thôi lòng tham đấu kỵ bắt đầu dâng lên đó, chúng ta bắt đầu có lòng tham đấu kỵ dâng lên đến cái việc mà chúng ta mua thêm và chúng ta không dành thời gian để tích lại nặng lại và đấy là cái mà chúng ta thấy phần lớn mọi người không học từ gốc mọi người chỉ mong muốn là kiếm tiền thật nhanh mà trong khi đó đi làm việc thì anh chị em thấy rằng gì ạ à, ok ạ à, đi làm việc thì chúng ta thấy rằng là đi làm việc 30 triệu 20 triệu hôm nay Dũng hỏi anh chị em là một số anh chị và lương của mong là hai 30 triệu là rất là cao rồi rất là tuyệt vời mong muốn rồi có anh thì chỉ mong 25 triệu thế thôi thế thì rõ à, rõ ràng là con số đó có thể là ước mơ của rất nhiều anh chị em khác đúng không rất nhiều anh chị em khác à, nhưng thực tế là trong đầu tư chứng khoán anh chị em biết rằng là nếu chúng ta gì ạ đầu tiên là chúng ta có một cái hệ thống phương pháp đúng tận dụng đúng cái cơ hội tận dụng đúng gì ạ tận dụng được thời gian tận dụng được gì ạ tận dụng được chu kỳ à, đặc biệt là chúng ta chỉ tập trung mua những cái cổ phiếu tốt nhất thị trường chẳng hạn chúng ta thấy là vừa rồi chúng ta thấy là cái ngành uh, ngành gì ạ tại sao cái ngành thép lại tăng mạnh như vậy thì thay vì chúng ta gì ạ cứ lướt sóng đúng không lướt sóng đúng không lướt sóng khi mà anh em lướt sóng thì điều gì sẽ diễn ra điều gì cho nên ra bởi vì chúng ta con sóng mà khi nó xuống sau đó nó lên thì gần như chúng ta sẽ bị sóng nó gì ạ một là sóng cuốn trôi hai là gì ạ hai là sóng nó sẽ đẩy chúng ta ra và chúng ta không không kéo được tức là chúng ta không không đu được sóng nữa anh chị em bạn nào đã thấy rằng là khi mà cho nó lướt sóng ngắn quá ngắn đặc biệt là những cái cổ phiếu tăng trưởng ấy, thì chúng ta bị sóng nó có gì ạ một là cuốn trôi tức là chúng ta bị thua lỗ hai là gì ạ chúng ta không bám được sóng nữa và cổ phiếu tăng rất mạnh thì mình có ai định như vậy ông comment cái nào ok nhà mình có ai bị bị tức là bám sóng thì sóng gì ạ à? sóng nó cuốn trôi bởi vì chúng ta lướt nó không đúng chu kỳ lướt không đúng cái gì ạ à? không đúng điểm. nên lướt sóng thì chúng ta phải luyện chúng ta cũng phải phải biết nên mới ờ, anh ờ, mình chúng ta thấy là khi mà lướt sóng thì thậm chí là lướt không đúng thì bị cá mập đúng không cá mập nó ăn thịt luôn nên nó rất nguy hiểm nếu chúng ta không có kỹ năng uh, một số anh chị em thì hỏi là cái khóa học uh, vô địch hay là có khóa học nào hay không uh, thực tế thì uh, thông thường thì uh, Dũng đào tạo dựa vào gì ạ nếu anh chị em là sử học K55 thì K54 còn những cái buổi nào chúng ta học nốt tức là chúng ta học theo học dự tính theo còn thực tế chúng ta vẫn học K55 thế trong trường hợp nếu chúng ta học K55 thì rõ ràng chúng ta phải chuyển sang K54 thế thì có sẽ có một số anh chị em bảo là khóa học nó đắt uh, đắt hay rẻ thực ra tất cả nó đều đắt hết nếu chúng ta gì ạ không sử dụng nó được cái giá trị cho cho đầu tư chúng ta nó rất đắt khi mà chúng ta không ứng dụng vào nó trong đầu tư còn thực tế nó quá rẻ và rẻ đến mức là không thể rẻ hơn được nữa thì nếu anh chị em ứng dụng được nó đơn giản thôi đắt rẻ là do chúng ta ứng dụng vào nó trong đầu tư đấy không nên thực tế là Dũng đã có học viên nhiều học viên đang học của Dũng 3 bốn tháng thậm chí là năm sáu tháng ra đang lớp học ở đang dạy ấy, có học 50 triệu tháng học viên của Dũng đấy anh chị em ạ họ đang dạy 50 triệu tháng à 50 triệu một khóa giống hệt Dũng luôn ạ đó thế thôi nên cái việc đắt hay rẻ nó không không phải có đắt hay rẻ mà quan trọng là chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên một ai đó có thể tham gia có kết quả thì họ sẵn sàng có thể bỏ ra 50 triệu 100 triệu cái câu chuyện đây đó là gì ạ Dũng đã gặp rất nhiều cái gia đình bố mẹ hai vợ chồng cãi nhau vì đầu tư chứng khoán bị thua lỗ bỏ nhau luôn ạ cũng giống dũng ngày xưa cãi nhau bỏ nhau cũng có gia đình gì ạ con gì ạ dành dành lấy tiền của, của bố mẹ bảo gửi tiết kiệm con làm ngân hàng mà nhà mình đã có ai là con làm ngân hàng sau đó gì ạ sau đó gì ạ sau đó thì à, bố mẹ đưa tiền tiết kiệm thế là mang đi đầu tư thế là đốt hết hay hôm trước có một bạn này thôi vì à, Dũng muốn cái câu chuyện của bạn đấy để nói cho mọi người cảnh tỉnh thì à, bạn ấy lại nói Dũng là là gì ạ Dũng lên để để đánh bóng bản thân tức là có cái một bạn bạn đầu tư bạn nghe một ai đó bạn theo cuối cùng là bạn mất rất nhiều tiền và bạn có nhờ Dũng là hỗ trợ thì Dũng chỉ có hai lời khuyên lời khuyên thứ nhất là thay thời điểm đấy hãy giúp bán hết ra để tĩnh tâm lại bạn thấy đúng không khi mà chúng ta đang bị bị gì ạ tĩnh tâm lại khi mà tĩnh tâm lại thì chúng ta mấy gì ạ mới uh, ổn định thì bắt đầu chúng ta là cái thứ hai là gì ạ chúng ta phải dừng chơi với những người mà nó làm cho chúng ta bị thua lỗ các bạn có đồng ý không ạ khi mà chúng ta đang bị thua lỗ thì có có phải là chúng ta cần phải bán ra để để gì ạ để tĩnh tâm lại và tạm thời là dừng chơi với cái nhóm người hay là một ai đó và chúng ta chơi nó ảnh hưởng đến gì ạ đến cái quá trình thua lỗ của chúng ta chúng ta trong làm việc chúng ta cũng thế thôi mọi thứ nếu cuộc sống chúng ta nó bị làm sao đấy thì cái quan trọng nhất là chúng ta phải dừng chơi với cái nhóm gây ra ảnh hưởng ta có một câu chuyện rất buồn cười mà Dũng thấy là trên trên diễn đàn nó giống trong thị trường chứng khoán có một ai đó người ta nói về gia đình của mình họ muốn là lên lên ai đó người ta tìm lời khuyên lời khuyên là có nên lấy cái người chồng nọ hay là có nên bỏ người chồng đó hay không hoặc là người ta có lời khuyên là có nên chia tay họ nọ kia không thực tế những lời khuyên đều là gì ạ đều là vô nghĩa hết không có lời khuyên nào đúng cả bởi vì thứ nhất là anh chị em biết rằng là có những nếu chúng ta có một người nào đó họ rất là yêu chồng chồng của họ chẳng hạn thế nhưng có thể người chồng của họ không may có một cái gì đó nó gọi là say nắng chẳng hạn thế những cái việc mà vì cái lời khuyên của mình mình đã bỏ chồng nhưng thực ra người chồng có thể muốn để quay trở lại và họ có thể hạnh phúc được và cái chuyện trường hợp đấy rất là nhiều nhưng nếu chúng ta gì ạ là mấy người cũng đã làm như vậy rồi chứ nếu chúng ta đã xảy ra cái tình trạng như vậy rồi thì cái lời khuyên của ta phần lớn sẽ là lời khuyên là hãy bỏ và đi tìm kiếm người khác chẳng thế thế thì có nhiều cái câu chuyện khác nữa nhưng mà có thể có một cái hiểu lầm nào đó chúng ta không biết được nên chúng ta cứ dùng lời khuyên để gì ạ để đi khuyên người khác thì ờ, thực tế nó sẽ gì ạ nó làm hại người khác thì trong đầu tư chứng khoán thì thôi Dũng thực ra là Dũng không khuyên các bạn Dũng thường là Dũng đưa ra những cái gì ạ những cái ờ, phương pháp những hệ thống của Dũng và Dũng đưa ra những cái chỉ báo theo cái gì ạ mà Dũng biết Đấy, thay vì Dũng bảo là các bạn mua thế giới di động đi thì Dũng sẽ không nói thế giới di động Dũng sẽ phân tích thế giới di động nó có những cái đặc điểm gì nếu các bạn có hành vi các bạn hiểu rõ làm theo đúng những cái đó là các bạn hiểu về gì ạ tại sao lại mua thế giới động thay vì dũng mà mua thế giới động đi nó tốt lắm chán thế tại sao mua thế giới như động thì cứ hỏi hai cái khác nhau là sử như các bạn thấy thấy một cái câu chuyện này này à, thường thì anh chị em sẽ hỏi là mua thế giới được hay không chán thế các bạn sẽ hỏi là mua thế giới cổ phiếu thế giới không không nếu mà dũng không có trình độ thì dũng bảo là mua được thế thì uh, câu chuyện như đấy mua được thế nếu mai nó sai không sao cả bởi vì mua được thế không sao mà mua cổ phiếu rốt được không à, mua được thế thì cái quan trọng là gì ạ quan trọng là dũng uh, có tầm ở đâu nếu dũng là người gì ạ không có tầm thì mà mua được thì chúng ta mua thôi ạ thực tế thì chúng ta cũng không mua đâu tại vì có một cổ phiếu như là và phát dũng có nói kể cả giai đoạn lúc nó 25 bảo mọi người tôi tặng cho các anh chị em một cổ phiếu và phát phần lớn chúng ta mua nhưng khi mà khi cổ phiếu nó đạt đỉnh anh chị em ạ có một trường hợp khi nó đạt đỉnh cái giai đoạn mà cổ phiếu đạt đỉnh ấy, thì dũng bảo bán ra thì một vài các anh chị ờ, các bạn một số ấy vào tiêu cực là cái thằng này nó bảo là cổ phiếu đang lên đang tốt như vậy nó phải bán ra thế thì rõ ràng là gì ạ? một là anh chị em không theo dõi những video của dũng hai là anh chị em chưa hiểu về dũng thứ ba là anh chị em không hiểu tại sao lại như vậy câu hỏi cuối cùng là câu hỏi tại sao lại như vậy thì các anh không biết nên cái việc mà phán đoán hay là cái việc phán xét người khác giống như có lời khuyên người khác á, nó sẽ gì ạ à? là con dao hai lưỡi đó, con dao hai lưỡi ok ạ ok tí nữa mình sẽ check bạn uh, Nguyễn Đức Thái cảm ơn bạn rất nhiều ạ à, ok à, ờ, ban nãy có một bạn hỏi là uh, forex thì có nên đầu tư đấy không đầu tiên thì cũng không có câu trả lời dành cho bạn một cách chính chính xác nhưng uh, có một cái trạng thái như này các bạn không biết là các bạn có biết không chúng nói điều này có thể nó cũng không được nhiều người uh, làm forex thì không được vui lắm tức là có những cái pha sàn là không chính thống á Dũng nó nói là có những sàn là không chính thống thì khi các bạn đầu tư vào forex cái sàn trong chính thống thông thường bạn đầu tư một hai mươi nghìn à, một hai nghìn đô thì không sao đâu ạ nhưng bắt đầu bạn đầu tư khoảng độ ờ, lên đến uh, 100.000 đô 200.000 đô thì thường là các bạn sẽ gì ạ bị đánh sập và bị cháy tài khoản và khi các bạn bị cháy tài khoản thì các bạn biết ờ, điều gì sẽ diễn không ạ cái bạn mất tài khoản ok không sao cả nhưng cái người mà giới thiệu cho bạn họ sẽ được 50 phần trăm ai biết điều đó không ạ thì mình ai biết điều đó không? Đấy. đây là những cái sàn không chính thống còn những cái sàn khác thì không biết đây là những cái bí mật chỉ có giới đầu tư sâu vào họ mới nắm được nhà mình ai biết đều đó comment cái không biết thế thì ờ, nên chúng ta gì ạ 99 phần trăm nếu mà đầu tư theo dạng thế hoặc là cái gì ạ chúng ta thấy rằng là chúng ta mua một cái gì ạ mua một cái cái chúng ta ai đã gì ạ đã có một cái cái một ai đó người ta đánh từ một nghìn một mười đô ngày nào tháng và đấy lên đến một trăm nghìn đô chúng ta bắt trước ạ chúng ta cứ mua gọi là mua theo lệnh người ta nhưng mình ai đã làm cái điều đó rồi tức là dựa vào cái đấy ạ mua tức là nó có một cái gì ạ <laughs> đấy thì à, rõ ràng anh chị em đây là thiếu hiểu biết là nguyên nhân dẫn đến sự thất bại thiếu hiểu quy trình nên thực tế bà con ở Việt Nam chúng ta nhiều người đã bị thua lỗ và chả biết tại sao thua lỗ nên có một cô Dũng hay nói là tại sao bạn lại đang làm những công việc mà bạn đang làm bởi vì gì ạ tại vì chúng ta gì ạ chúng ta cái thói quen hành vi kiến thức tư duy chúng ta đang có ở thời hiện hiện tại nên chúng ta vẫn đang làm những cái mà chúng ta đang làm thì vấn đề là chúng ta đang thấy là vì chúng ta không biết những gì chúng ta không biết nên bây giờ hàng ngày chúng ta thấy là nếu ở Việt Nam anh chị em thấy là hàng ngày đã có hàng, hàng một ngày có khoảng 10 đến 20 vụ gọi là gọi đầu tư forex và dễ lắm á. đầu tư tức là hàng ngày chúng ta có rất nhiều thương vụ gọi là đầu tư forex đi đầu tư chứng khoán Mỹ đi chiều đối nọ đầu tư kia đi và lợi nhuận rất là cao thậm chí là cam kết cam kết nọ cam kết kia nhiều thứ lắm thế thì nếu chúng ta không biết cái điều đó nên phần lớn là chúng ta không hiểu biết sau đó lại thành tham không hiểu biết mong kiếm tiền thật nhanh thành tham dẫn đến bị thua lỗ đúng không thì thực ra thế này ở ờ, những cái ừ, cháy tài khoản thì Dũng ờ, nghĩa là chúng ta sẽ ờ, sau này chúng ta không giảm bớt cái thì cái cái ngôn từ cháy tài khoản hay là phá sản mọi cái thực ra nó có một cái câu chuyện đơn giản này trong NLP ấy, thì những cái ngôn từ người ta sẽ thay đổi nếu mà chúng ta chưa lãi thì chúng ta bảo là chưa thành công à, chưa thành công câu chuyện đấy không phải là gì ạ tại vì cái ngôn từ những cái ngôn ngữ ngôn ngữ của chúng ta nó sẽ ảnh hưởng lớn rất lớn đến những cái quyết định sau này chúng ta thay vì chúng ta nói là chúng ta chưa thông minh chứ không nói là chúng ta ngu từ ngu nó sẽ làm cho chúng ta ngu thật nên anh chị em nếu chúng ta chưa thành công thì chúng ta là gọi là nó là bài học nếu chúng ta chuyển là bài học thì chúng ta sẽ giữ cái đấy giữ những cái mà chúng ta mua chưa thành công trở thành những cái bài học mà chúng ta rút ra phải học nếu chúng ta gọi nó là chúng ta thất bại thường thất bại chúng ta sẽ không lấy những bài học đấy để gì ạ để làm bài học cho cho mình dẫn đến là gì ạ đấy dẫn đến là chúng ta <coughs> bị thua lỗ à, cái lúc mà trước khi ờ, đợt vừa rồi thì Dũng có nói là Bitcoin là nó đạt đỉnh à, Dũng thực tế Dũng không đầu tư Bitcoin nhưng Dũng biết là Bitcoin nó đạt đỉnh ở cái video cách đây không biết bạn nào đã xem cái video của Bitcoin không ạ khi mà lúc mà nó nó kéo lên ở giai đoạn cuối của Bitcoin là đỉnh và sau khi nó giảm cái điều, điều chỉnh này thì bắt đầu nó đã hồi và rất nhiều các chuyên gia bắt đầu lại nói là từ bây đến cuối năm nó sẽ tăng tiếp nếu bạn hiểu về VSA hiểu về các quy luật thì bạn sẽ biết được bạn đừng tin dũng đừng tin ạ nhưng bạn tự có thể tìm ra được đúng không tự tìm ra được cái đấy mới cái là cái mà đỉnh cao tại vì ờ, thực tế nó rất đơn giản nếu chúng ta có thời gian để dành chút cho nó còn nếu nó không đơn giản với phần lớn mọi người không muốn dành thời gian cho nó lương hai ba mươi triệu một tháng mà trong khi đó làm 8 tiếp một ngày trong đó dành cho nó bao nhiêu ạ nửa tiếng để mỗi ngày thôi chỉ cần nửa tiếng thậm chí 20 phút thôi ạ mỗi ngày dùng 20 phút tập trung vào đúng theo kiểu học là học tập trung ạ thì có ba cái điều anh chị em cần phải nắm rõ được trong bất cứ học cái gì đó là why câu hỏi why là câu hỏi đầu tiên tại sao nó lại như vậy tại sao nó lại phải có SOS hay tại sao nó phải suy nghĩ đủ nó mới lên được à, nó phải có nhiều cái tại sao chứ không phải là cái mà làm cái gì thì nên nhìn lên khi mà anh chị em thấy rằng khi mà Dũng nói câu hỏi tại sao thì bắt đầu à, một số anh chị em tại sao không phải là cái câu hỏi mà gì ạ à? mà Dũng phải trả lời cho anh chị em bao nhiêu anh chị em đã thấy cái câu hỏi mà Dũng hỏi tại sao là anh chị em phải tự trả lời chứ không phải là câu hỏi mà Dũng đã Dũng phải trả lời cho anh chị thì mình có hiểu điều đó không ạ tại sao tại sao khi mình trả lời đến câu hỏi tại sao thì tự nhiên mình ngộ ra có phải đấy không ạ còn nếu mà chị, mình chưa hiểu thì bắt đầu mới xuống câu hỏi là làm thế nào để hiểu câu hỏi tại sao có phải không ạ bắt đầu mình mới hỏi làm thế nào nếu chúng ta thấy rằng là cái câu hỏi đó mà Dũng để trả lời thì là nó phải là câu hỏi tại sao không hay nó hỏi làm thế nào rồi nên khi một số bạn comment hôm trước Dũng đấy comment vì bạn không hiểu không hiểu ý nghĩa tại câu hỏi tại sao đơn giản thôi Đấy, nên thực tế nếu chúng ta comment tiêu cực thì đầu tiên là gì ạ điều gì nếu anh chị em comment tiêu cực mà Dũng thì đang thấy vui ạ em biết vì sao không ạ nếu anh chị em comment tiêu cực thì Dũng thì vui biết vì sao không ạ bởi vì Dũng đã nhận tìm ra được cái bài học tức là Dũng đã biết cái vấn đề của anh chị em là gì rồi khi mà Dũng biết vấn đề của anh chị em rồi thì Dũng là tìm được cái giải pháp để khắc phục có phải là vui không ạ tại vì vấn đề chúng ta thường là gì ạ chúng ta đau khổ đúng không chúng ta đau khổ chúng ta có những cái gì mà không an tâm bị rối loạn hoặc là một số thì chúng ta mấy gì ạ à? lên diễn đàn để chửi hoặc là để nói để thế nọ đấy kia đúng không có phải đấy không ạ nó giống cái bút này này thực tế là chúng ta đã nhìn này chúng ta đau khổ con chó thì nó nhìn đây là cục xương chúng ta nhìn thấy là, là cây bút thực tế không có ai đúng có sai cả vì bạn đã nhìn thấy cái này là cái gì ạ nó là cây bút trước rồi nên chúng ta mới biết đó là cái bút vì bạn biết là cái gì ạ à? vì chúng ta đã biết là gì ạ à? chúng ta đã bị à? ai đó lừa rồi nên chúng ta mới biết trên thị trường nào nó có một cái ngôn từ như vậy vì chúng ta biết ai đó nói xúc phạm chúng ta rồi nên chúng ta mới nghe được cái ngôn từ như vậy chúng ta mới hiểu đó còn thường cho ta có gì ạ à? nếu hỏi bọn tây dùng ngôn từ chúng ta nó có nghe không ạ nó không nghe cảm ơn bạn à, đủ à, chúng ta sẽ thôi à, tức là như thế này à, khi mà chúng ta kể cả cái com cái cái à, tên của chúng ta hôm trước có một bạn bạn gì ạ à? bạn đặt cái tên là covid covid gì đó từ khi mà chúng ta đặt covid cái năng lượng xấu sẽ đến bạn ấy rất nhiều bạn hiểu ạ năng lượng xấu nó đến với chúng ta rất nhiều thực ra học viên VSA của Dũng đơn giản nữa có thể có tài liệu một số anh chị em bạn này có thể liên hệ bạn nào có gì ạ một số anh chị em đang à, đăng ký trong cái chương trình đó là chiến lược đầu tư tăng đột phá thì đều là nhận được cái tài liệu này đấy thì à, đấy bạn liên bạn liên hệ với uh, có thể sau một thời gian sau hết chương trình này Dũng sẽ gửi cho bạn đấy. thì uh, trong chương, chương trình đó thì ngoài những cuốn sách như thuần hóa sư tử đây là một cuốn sách thuần hóa sư tử rất là hay đấy thì trong cuốn sách này ờ, không phải tác giả nói tất cả là đúng nhưng thực tế nó sẽ giúp chúng ta nhiều thứ cuốn sách này thực ra hiện tại không xuất bản nữa thuần hóa sư tử thì trong thuần hóa sư tử nó có một chiến lược rất là hay mà phần lớn khi mà chúng ta phân tích thị trường á, thì chúng thấy rằng là nó các chuyên gia phân tích nó thiếu thiếu cái phần đó là những cái tài chính hành vi trong đây nó có một trăm chiến lược đầu tư thế thì giả sử như người ta nói là uh, cái tháng 5 là cái tháng mà gì ạ tháng 5 là thị trường sẽ giảm rất mạnh nhưng họ không hiểu là tại sao tháng 5 thị trường giảm mà chị họ chỉ biết rằng tháng 5 thị trường giảm và bắt đầu họ lên diễn đàn họ đưa ra những cái thông tin là hù dọa các nhà đầu tư cá nhân và khi mà chúng ta gì ạ thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm thì chúng ta sẽ là gì ạ bị hù dọa giống ngày bé chúng ta dọa ma đấy anh chị em thấy sợ dọa ma thế là gì ạ thế là chúng ta thấy là đa phần lớn lên chúng ta cũng dậm dậm ma sell ăn mây đúng không ạ sell ăn mây thế thì ở đây chúng ta thấy là cảm ơn bạn tiến thế tiến thế thì rõ ràng là chúng ta sợ do chúng ta không nhận ra nó rồi ạ thế thì ở trong đầu tư chứng khoán có một cái cái mà dũng ờ, cũng hay nói với các anh chị em ờ, đặc biệt là anh chị em học viên của mình đó là hay viết ra toàn bộ những cái gì ạ cái kịch bản mà chúng ta đang thấy ở đây tức là hàng ngày chúng ta viết ra viết ra đi ạ anh chị em cứ viết ra các kịch bản cái kịch bản này Dũng đã đưa cho một cái bạn bạn uh, tên là Mạnh một cái người bạn thân của Dũng bạn này thì uh, làm HC sau đó thì chuyển sang bên gì ạ Chí Việt thì bạn này có một cái gì ạ lúc mà bạn đầu tư bạn đầu tư nhớ Dũng nhớ là hơn 200 triệu sau đó thì lỗ còn 80 triệu rồi nhưng năm 2017 từ 80 triệu đó bạn đã lấy lại và lãi được 2 tỷ đồng con số cũng là khủng khiếp đấy không phải ít đâu ạ từ từ bao nhiêu bằng những chiến lược mà Dũng chia sẻ câu chuyện đây là gì ạ à, chắc chắn phải có margin chứ không để không được quan trọng là chúng ta gì ạ biết biết theo chu kỳ biết dòng biết theo dòng biết áp dụng những chiến lược về gì ạ về margin về đòn bẩy về gì ạ lãi kép tất cả những điều đó chúng ta phải biết chiến lược và chúng ta biết thời điểm nào thị trường sẽ điều chỉnh đơn giản thôi thị trường điều chỉnh thực ra thị trường điều chỉnh nó giống như Dũng hay hỏi anh chị em là bao nhiêu anh chị em thấy rằng là thị trường uh, sẽ điều chỉnh sau bao nhiêu anh chị em thấy điều chỉnh mà nó chưa điều chỉnh thì xem 50 50 thì biết rằng là tóm lại là các anh chị em chưa đồng thuận thì chưa thể điều chỉnh được thì trong những cuốn sách như này họ cũng nói được họ nói rất nhiều họ nói về là sử trong một xu đi lên thì thị trường ấy, có những tin xấu như covid ngày mai ngày kia có thể nó sẽ giảm nhưng giảm đó nó không phải là giảm theo kiểu kết thúc chu kỳ anh chị em hiểu không ạ nếu nó có giảm thì nó không phải kết thúc chu kỳ trong trường hợp chúng ta bị bán thì chúng ta vẫn bán đấy vi phạm chúng ta vẫn phải bán để thoát ra tại vì tại sao chúng ta phải bán à, thế thì Dũng sẽ trả lời những câu hỏi tại sao để anh chị em có thể nắm rõ được thứ nhất là gì ạ về đầu tư thì cái gì ạ đầu tư thì bao giờ cái gì là chúng ta cần phải là quản trị rủi ro là số 1 đấy một số anh chị em thì sẽ nói là nó rẻ như thế phải mua vào chứ tại sao phải bán nhưng nếu anh chị em học những chiến lược của gì ạ Lee Mo Lee Mo là một trong những nhà đầu tư chứng khoán cá nhân xuất sắc nhất đến bây giờ xuất sắc nhất ấy, xuất sắc nhất đến thời điểm bây giờ vẫn là xuất sắc nhất anh chị à Lee Mo cũng phải nói nhận, nhận mạnh Lee Mo ông có một cái cuốn sách người ta phỏng vấn đó là chết vì chứng khoán ở chết vì chứng khoán ở đây nó có ba bài học bài học thứ nhất là gì ạ khi mà gì ạ chúng ta đang giao dịch ở một cái cái ngày xưa ông giao dịch ở chứng khoán chui sau đó ông chuyển sang ra giao tiền thường tập trung thế là nó nhanh quá thì chúng ta ông bị thua lỗ nó giống như anh chị em đang đầu tư diện ngắn hạn là dài hạn xong chuyển sang đầu tư ngắn hạn là anh chị em sẽ dễ bị thua lỗ anh chị em có hiểu không ạ tức hàng ngày chúng ta đầu tư gì ạ à? dài hạn rất là nhiều sau đó chuyển sang đầu tư ngắn hạn ngày chúng ta chưa gì ạ à? sử dụng những cái gì ạ à? chưa sử dụng những công cụ ngắn hạn nhanh gì ạ nhanh thì chúng ta sẽ thấy là những chiến lược đó chúng ta sẽ bị sai hoặc là chúng ta sẽ rất khó để giống như bây chúng ta đang đi ạ à, đi uh, đi chậm à, lái xe lúc nào anh chị em đi ô tô thì biết anh chị em đi khoảng độ 450 km một giờ xong lên cao tốc bắt phải đi 120 km đấy mà 120 km 120 km mà đi đường uh, Hải Phòng thì ok còn nếu anh chị em đi mà đường gì ạ à? đường uh, cao tốc Hà Nội Lào Cai thì nó cho đi 100 km thôi nhưng cho đi 120 km anh chị em không dám đi bởi vì đường đấy thực ra cao tốc thì không biết gọi là đúng cao tốc hay không bởi vì nó sóc nó có những cái cái cái kiểu lên xuống lên xuống nên cái việc mà để đi được 120 km nếu giả sử nó không cấm thì anh chị em phải luyện ok hôm nay chúng ta giao lưu nên ờ, phân tích cổ phiếu thì trong ờ, tối mai đi ạ nhá anh chị em nào gọi là phân tích cổ phiếu thì tối mai tối mai chúng ta phân tích chúng ta sẽ tính để xem là sell and may uh, xem là có, thị trường có sụp hay không nếu sụp thì như nào đơn giản thôi nên chúng ta để, để ngày mai chủ đề khác chủ đề về phân tích về sau tết thì nó có cái gì có qua hay không có qua đúng không đấy thì ở đây dũng đang ờ, lại chia sẻ về cái vấn đề là đi cao tốc hay đi là đi ờ, đường bằng thì rõ ràng chúng phải tu luyện đấy nên chúng ta thấy là trong đi trên dây ấy, nếu anh chị em thấy thấy một người mà đi trên dây rõ ràng là những cái cái cái ông mà mà siếc thì người đi dây rất là gì ạ rất là là giỏi bởi vì người ta được tu luyện người ta được tập luyện rất là nhiều nếu anh chị em mà không tu luyện không tập luyện đi trên dây mà bảo đi trên dây mà thì rất nguy hiểm mà thực tế người ta đi trên dây nhưng người ta có bảo bảo hiểm không người ta vẫn có bảo hiểm cơ mà dù người ta đi trên dây người ta vẫn có bảo hiểm anh chị em đó người ta đi trên dây người ta tu luyện như thế vẫn có bảo hiểm nên dù chúng ta đầu tư có thành công đến mấy thì chúng ta vẫn có bảo hiểm đúng không phải có bảo hiểm thì ta mới thành công được còn đi mà theo mấy cái ông ở ngoài kia ông có nói là đọc cái cuốn sách ngày đòi nợ đi đầu tư 3 năm năm thì hỏi ông có đấy nó có đầu tư thành công hay không và có và bao giờ thành công 5 năm nữa được không ạ 5 năm nữa sẽ thành công thế thì 5 năm này hết cả chu kỳ rồi sau là 5 năm này là 5 năm học hỏi sẽ 5 năm nữa mới thành công bởi vì nó chưa hết chu kỳ thế là 5 năm nữa thành 10 năm nếu anh chị em nào gì ạ đến đến uh, các bác uh, ờ, 70 tuổi thì thì hai năm năm là lên 80 rồi Đấy. và khi mà nó lên đến như vậy thì cái đầu chúng ta đã đã gì ạ đã đã, đã xuống rất là đã gần như là đi xuống rồi ok à, đấy về câu chuyện uh, ờ, Dũng hôm nay giao lưu mà nên chúng ta cứ nói uh, chém gió các loại chủ đề đúng không ạ anh em có đồng ý không ạ Dũng uh, nói gì gặp cái gì Dũng nói cái đấy được không anh chị anh chị em à, thì hôm nay Dũng uh, nhân chuyển câu chuyện ở đây thì Dũng nói một cái câu chuyện đó là gì ạ có tiền thì gửi tiết kiệm hay là đầu tư chứng khoán à theo anh chị em là có tiền gửi tiết kiệm hay đầu tư chứng khoán đấy thế thì thường thì uh, phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đó, hay là phần lớn mất người anh chị em mời đốt đầu đó, thì anh chị em sẽ thấy là thường chúng ta sẽ nghe một cái gì đó nghe phải nó êm tai nó thoải mái đúng không em tai thoải mái những cái gì mà kiểu như là Dũng đang nói như này thì nó rất là khó chịu nhiều anh chị em khi mà lúc mà lúc thị trường nó nó nó đã đỉnh ấy, thì gần như là anh chị em thấy là ngôn ngữ của Dũng nó ở kiểu dạng gào thép anh chị em có thấy điều đó không ạ tức là khi mà anh chị em thấy đạt đỉnh anh chị em thấy rằng là tất cả cái ngôn ngữ của Dũng nó mang tính chất là gần như là nó rất kêu gọi bảo toàn vốn bảo toàn vốn kêu gọi giữ tiền kêu gọi giảm dần tỷ trọng anh chị em thấy điều đó không ạ thế thì lúc đó vì chúng ta đa phần mọi người là trong lúc mà nó bình yên trong lúc mà lên thị trường như đợt vừa rồi á, khi mà thị trường nó đạt uh, à, sideways thì Dũng bảo là cái việc mà sideways là của thị trường còn chúng ta vẫn có thể kiếm được tiền ok đấy thế thì uh, à, sideways thế thì ở đây các bạn sẽ thấy là nếu các bạn hiểu tại sao Dũng lại làm những điều đó à, ok mình ở quận ờ, thanh xuân nhé bạn nhé cảm ơn ạ thế thì câu chuyện ở đây gì ạ thế thì rõ ràng là à, tự nhiên là <laughs> quên mất ý rồi thế thì rõ ràng chúng ta sẽ hiểu đơn giản đấy là khi uh, làm bất cứ điều gì đó thì anh chị em cần phải có tư duy tư duy ở đây này thực tế này tiền nó đến do gì ạ tầm chúng ta tầm chúng ta đến đâu tiền nó đến đó tiền nó đến đâu thì tầm nó đến đó nên một số anh chị em bảo là một ai đó khuyên là đầu tư chứng khoán và bỏ tiết kiệm theo Dũng nhá Dũng là gì ạ Dũng định cho mình đó gì ạ đầu tiên là gì ạ tham vấn tức là cái sứ mệnh của Dũng là tham vấn tham vấn đầu tiên là tham vấn thứ hai là gì ạ đào tạo anh chị em thấy là đào tạo đào tạo là một trong những cái nghề thực sự không phải ai cũng làm được ba là truyền cảm hứng tức là anh chị em thấy là trong lúc mà anh chị em thực tế tất cả những lúc mà thị trường khó khăn nhất kể cả lúc thị trường sụp đổ thì gần như Dũng cố gắng để gì ạ lên diễn đàn kể bận đến mấy Dũng cố gắng để lên diễn đàn không bỏ sót những sóng nào lớn cả giảm tăng hay là đặc biệt là lúc đảo chiều nha đặc biệt là lúc thị trường đảo chiều giảm mạnh hay là những thị trường giảm sâu anh chị em thấy không đều có xuất hiện của quang dũng dvd anh chị em cứ xem xem tất cả những đợt như vậy nhưng phần lớn anh chị em thấy là trên diễn đàn khi mà gặp những trường hợp như thế thì phần lớn là không ai đứng ra nữa và phần lớn các nhà đầu tư sẽ bị bỏ rơi ở trong đoạn đó có phải không ạ nên đây chúng ta thấy là những cái câu chuyện đấy này, này câu chuyện đây nó nó khác biệt là này bình thường chúng ta nghe như kia chúng ta thấy là êm tai và chúng ta thấy sung sướng rất là êm tai anh chị thấy là nghe những cái ai đó mà chúng ta thấy là nhưng nếu êm tai đúng không êm tai mà nó không giúp chúng ta bảo vệ vốn không giúp chúng ta kiếm được tiền không giúp chúng ta gì ạ tăng trưởng mục tiêu của chúng ta là tiền một số anh chị em mà đầu tư cho vui Đấy, hôm trước Dũng đã nói có một bạn Dũng hỏi là em đầu tư 300 triệu cho vui và sau lỗ nhiều quá thì em nâng lên một tỷ rồi không bao giờ có tiền đầu tư là vui cả vui là có thể một số anh chị em có nhiều tiền và mua đầu tư chứng khoán cho nó vui tại vì cái trải nghiệm này Dũng có rồi à, trước đây Dũng đã làm cho một công ty nước ngoài cũng có thu nhập rất là khá nên Dũng bỏ ra ít tiền vào để đầu tư cho vui thôi để có bạn còn chém gió là tao cũng đầu tư đây <clears throat> đấy à, thế thì ở đây ờ, một bạn hỏi là có nên đốt thuyền có nên dừng công việc hiện tại là chết đôi chứng khoán không thầy à, thực ra như này à, tất cả mọi thứ nó vẫn phải đo lường mà kết quả Đấy chưa? tất cả mọi thứ đo lường kết quả nó giống như trong kinh doanh nhá khi mà dũng học những cái chiến lược kinh doanh của một người thầy người thầy có thể một số anh chị em đã biết rồi thì cái điều đầu tiên thầy có hướng dẫn đó là gì ạ trong cái bảng kinh doanh của mình á tuy rằng nó chưa mang cho mình cái lợi nhuận thì mình có thể tạm thời giữ nguyên cái ngành nghề cũ đó nhưng gì ạ à, phải lấy một cái ngành nghề mới để thay thế còn nếu mà dùng cái chúng giống như cái nhà tranh ấy, mà chúng ta lại vẫn cái nhà tranh đó chúng ta xây lên một cái biệt thự sẽ không có đâu ạ nhà tranh thì cứ để cái nhà tranh ở đó và chúng ta phải tìm một cái mảnh đất riêng để chúng ta xây biệt thự anh em không ạ phải xây một cái mảnh đất riêng để xây biệt thự đấy xây biệt thự nên nếu chúng ta biết rằng là chúng ta làm một cái gì đó thì chúng ta gì ạ cần gì cần phải đo lường được những cái gì gì anh chị em đấy nếu chúng ta đang nói dối hoặc là chúng ta không đủ tự tin thì chúng ta gì ạ đấy, đủ tự tin thì mỗi người anh chị em thấy là tự tin thì chúng ta đừng nói gì cả đấy, chúng ta thấy là mỗi một người bạn thấy phạm bạn rất là giỏi kênh của bạn cấp bao nhiêu lần kênh của mình nhưng mà nên chắc chắn phải giỏi hơn mình rất nhiều đặc biệt là về những cái uh, chương trình uh, marketing bạn làm bao nhiêu việc cơ mà giỏi mà bạn địa đào tạo có bạn marketing có bạn làm nhiều thứ khác có thậm chí là một tháng có thể bạn kiếm gấp 10 lần mình thu nhập bạn kiếm bằng mấy chục tỷ tháng chán đấy nên cái việc mà chúng ta gì ạ những người như vậy chúng ta cần phải học học học đúng không đúng không phải học nhưng cái học như nào chúng ta phải đo lường đúng không mỗi một người chúng ta thấy là có một phân khúc khác nhau giả sử như bạn đây đây đã nói là gì ạ bạn thấy phạm vì lúc thấy cũng rất là tuyệt vời dành cho truyền cảm hứng phần lớn là các thanh niên trẻ cũng thấy nhưng ờ, với dũng thì hơi ngược một chút anh chị em thấy không phần lớn là đa phần anh chị em đầu tư dũng một thời gian đa phần những người bị thất bại trong đầu tư chứng khoán à, phần lớn là người anh chị em bị thất bại hay là đầu tư không tốt hoặc là gì ạ à? đi tìm một cái hệ thống đầu tư khác thì mới dừng chân ở đây đúng không anh chị em cứ thử xem bao nhiêu anh chị em đã thấy rằng là gì ạ à? đầu tư trong một thời gian rất dài bị thua lỗ thì ờ, cũng xem rất nhiều các kênh không có kết quả thì bắt đầu dừng chân ở đây phần lớn chúng ta sẽ có kinh nghiệm đa phần là chúng ta gì thì đa phần là đầu tư khoảng nửa năm 6 tháng 7 tháng đến 1 2 năm chưa có kết quả thì dừng chân ở đây còn đa phần các anh chị em F0 thì không có mặt ở đây rất ít ạ đúng không ạ đa phần anh chị em F, F0 là F0 hoặc là mới mới thì thường là anh chị em sẽ không thích nói không không thích nghe những điều này đơn giản thôi đây một số bạn F0 nhưng Dũng biết rằng số lượng F0 không nhiều đơn giản thế thôi nên ờ, ở đây nếu phân khúc của Dũng là, là, là dành cho ai người tư đã bị thua lỗ lâu năm chưa có kết quả đúng không thua lỗ lâu năm chưa có kết quả là lâu năm hoặc là anh chị em mới đầu tư có thể 3 6 tháng và muốn thay đổi ngay từ đầu Đấy chưa còn phần lớn anh chị em f không thì ở đây chúng tôi thấy rằng là sẽ có những cái nhìn nến Ichimoku hay là mã CD các kiểu như kiểu như là uh, đặt lệnh ra sao đúng không đặt lệnh như thế nào cho đúng cổ phiếu nào là blue chip cổ phiếu nào là penny cổ phiếu nào là là gì ạ đúng không cổ phiếu nào là cơ bản cơ bản p trên e là gì thì những cái này là gì ạ chúng thấy các bạn thấy là ít gặp ở nhưng các bạn sẽ học được cái tư duy lớn đó là gì ạ tư duy lớn ngay đầu đầu tư chứng khoán nó phần ba cái phần yếu tố ba phần đầu tiên nó là gì ạ là quản trị cảm xúc quản trị cảm xúc cảm xúc nó đến từ đâu đơn giản thôi cảm xúc nó đến từ những cái trải nghiệm bị thua lỗ của chúng ta đúng không có phải anh chị em thấy là tất cả anh chị em F0 đầu tư vào đầu tư vào đầu tư chứng khoán thì có bị cảm xúc thế không hay là không bị cảm xúc nhưng sau bị thua lỗ nhiều rồi đúng không sao bị thua lỗ nhiều rồi yeah. thì à? chúng ta mới gì mới có cảm xúc phải hiểu bản chất là cảm xúc nó đến từ do bị thua lỗ nhiều đúng không thế là chúng ta sợ sợ nhiều quá thì dẫn đến nó bị cảm xúc thế thôi làm nào để quản trị cảm xúc có hai cách cách thứ nhất là, là nhận ra nó đấy phải nhận ra nó nhận nó tại sao nó bị như thế nhận ra nó đấy. bị cái gì thì nhận ra nó cách là viết nó ra viết <coughs> nho hỏi nó tại sao thế là nhận ra nó đấy nhận ra nó luôn ạ <coughs> đấy thì, thì anh chị em thấy nó là Dũng không muốn là đánh bóng hay tên tuổi ở đây hay là bất cứ một cái gì cả nhưng uh, nếu anh chị em đặc biệt là những anh chị em nhiều tuổi nó có trải nghiệm trong cuộc sống Dũng nói như này để anh chị em nhưng ờ, đã trải nghiệm trải nghiệm kể cả thất bại trải nghiệm về cuộc sống thì ờ, có thể nghe là biết thế thôi ạ anh chị em nghe là biết nó không có gì ạ tại vì Dũng luôn nói là gì ạ sự thật nó là sức mạnh lớn nhất sự thật nó mới là sức mạnh chứ không có gì ạ là sức mạnh cả ngoài sự thật uh, giả sử một số anh chị em là tờ giấy trắng ok phương pháp phân tích nào kỹ thuật nào may mắn à, xin cảm ơn ạ à, thực tế thì uh, Dũng đang nói về cái gì ạ câu chuyện là gì ạ học về đầu tiên là học về gì ạ chúng ta học về quản trị cảm xúc trước cảm trị cảm xúc đơn giản nhất đó. cảm trị đơn giản đó là hãy viết ra cách đơn giản nhất là viết ra cứ viết ra thì ngày nào có gì anh chị em viết ra cái đó thực ra viết cảm xúc nhà mình nhá, có một cái bài câu chuyện này Dũng học ở Enrobin nhá cái này không phải Dũng nghĩ ra nên anh chị em này Enrobin thì yêu cầu tất cả học viên của mình là hàng ngày viết ra tất cả những cảm xúc trong ngày toàn bộ suy nghĩ trong ngày thống kê lại cứ làm thế liên tục ngày nào cũng làm dành khoảng 30 phút viết hết cái điều đó thì sau một thời gian chúng ta sẽ đo lường được cái năng lượng chúng ta tốt nhất lúc nào sau một thời gian được thì chúng ta biết rằng chúng ta hay bị cảm xúc cái gì và từ cái đó chúng ta sẽ nhận ra nó tự nhiên nó hết đó nhận hết luôn cái này là nếu anh chị em học về đạo Phật đó, thì anh chị em sẽ có thể hiểu đơn giản đó là đó là quy luật quản trị tức là cái tâm lý chúng ta sợ do chúng ta không nhận ra nó còn chúng ta nhận ra nó rồi chúng ta sẽ hết sợ thực ra nói thế sợ thì nó lại nguy hiểm chúng ta tự nhiên mọi thứ sẽ biến mất nên khi mà chúng ta gì ạ à, giống như anh chị em thiền đó, thì cái quan trọng là gì ạ à? thường là chúng ta mùa trong quá trình ngồi thiền đúng không thiền thì anh chị em đến là cái quan trọng không phải là anh chị em gì ạ à? là tập trung hơi thở mà quan trọng là khi cái gì ạ à? cái cảm xúc hay là những cái diễn biến mà nó đến với chúng ta thì chúng ta thay vì chúng ta chạy trốn nó chúng quan sát nó Đấy. Đấy, rất nhiều anh chị em Dũng xin rất cảm ơn tất cả anh chị em à, đã à, có những ngày em lời thì uh, đây cũng là cái lời động viên cũng giúp giúp Dũng để, để, để phát triển mạnh hơn đặc biệt là đưa nhiều cái gì ạ nhiều kiến thức giá trị thì uh, Dũng biết rằng nhiều anh chị em đang gì ạ? <clears throat> ngóng chờ về VSA thì Dũng sẽ có một cái khóa học VSA gọi là gọi là cơ bản đi đỡ chúng ta phải đi học ở đâu đó hoặc học nó bị sai thế thì uh, nó sẽ trên có kênh YouTube Dũng sẽ lấy sẽ có một buổi thông báo cụ thể là hàng tuần Dũng phát vào thời gian như nào đúng không Dũng sẽ phát tối ưu hóa đúng không tối ưu hóa cho nó dễ hơn đấy, tối ưu hóa cho nó chuẩn hơn cho nói còn đấy là những cái kiến thức cơ bản để anh chị em có thể biết tránh tình trạng là chúng ta lan man quá mà khi mà lan man không đo lường được thì cái việc mà đưa ra nó không đúng thì không đúng thì mất niềm tin không mất niềm tin thì dẫn đến là gì ạ mất tất tất cả nên quan trọng là gì ạ chúng ta cần phải hiểu rõ bản chất thì bạn ta dũng đang nói về quản trị cảm xúc đúng không thì còn thứ hai là chúng ta gì ạ phải có quy trình một công doanh nghiệp lớn chúng ta thấy là hôm trước nhà mình đã có ai nghe gì ạ bác phạm nhật vượng và um, chủ tịch uh, viettel đúng không chủ tịch viettel là bác hùng có chia sẻ thì bác phạm nhật vượng bác đơn giản thôi bác nói là gì ạ bác đang nói là nhân viên nhân viên kể cả bảo vệ đấy ạ <clears throat> nhân viên kể cả bảo vệ của bác phạm nhật vượng là cần phải gì ạ giống như ai ạ giống như là thương hiệu công ty tức là như dù là nhân viên cũng phải là thương hiệu của công ty anh chị em hiểu không nhân viên tức là cái cách cư xử cách hành xử nó phải đại diện cho cái cả Vingroup nó không phải là ông nào muốn nói nào nói đây là cái quy trình được đào tạo thế thì một nhân viên bị sai phạm thì đầu tiên là xử phạt cái ông trưởng nhóm ông trưởng nhóm sai phạm không làm tốt thì trừ xử phạt ông giám đốc giám đốc không tốt thì xử phạt trên tổng giám đốc cứ thế mà phạt đấy nên tất cả từ trên xuống dưới tự bảo nhau nên nó là một quy trình rồi một quy trình thì làm gì ạ à? sai được ở dũng chỗ nhà dũng đây dũng ở cũng ở tòa nhà do virus quản lý thì dũng thấy cái điều đó là đúng chính xác luôn ạ chính xác luôn bình thường thiếu nước nóng gì ạ ở đây chúng ta khi mà chúng ta thấy nước nóng bơm ra thì là nó chỉ cần gì ạ nó không nóng cái là cư dân mạng phản ánh thế là dính đòn ngay anh em thấy không ạ thế thì bây giờ chúng ta thấy là nếu trong quản lý mà đầu tư chúng ta mà không có quy trình thì thua lỗ là chuyện có đúng không ạ anh chị em comment nhá không có quy trình mà một ai đó bảo mua đi mua FPT thì tốt lắm mua đi à, và mua vick tốt lắm mua vick đi mua flc đi thế là vào group kín group hở mua mua mua quy trình chẳng có thế mà đòi là mua đầu tư chứng khoán thế thì nếu mà giả sử quy trình đó mà áp dụng vào vingroup thì nó bị loạn đúng không đúng không anh chị em thấy không loạn hết cả lên đúng rồi đấy chúng ta như nào đấy, anh chị em thấy đây là câu chuyện rất là hay nếu ai quản lý đội nhóm thì anh chị em sẽ thấy điều đó nên chúng ta gì ạ chúng ta chơi với bọn dại thì chúng ta giống dại luôn giống như gì ạ giống như kẻ dại luôn Đấy, nên chơi mới khôn thì chúng ta mới khôn được nên anh chị em thôi chúng ta sẽ là trung bình của những người người chúng ta chơi với nhau tiền cũng cũng là trung bình của những người chơi với nhau nên uh, trong cộng đồng của Dũng thì anh chị em thấy là sẽ có anh chị em sẽ không đạt lợi nhuận nếu anh không đạt lợi nhuận thì làm sao thường là anh chị em là có một cái câu chuyện đó là học cái phương pháp của Dũng nhưng hỏi thì áp dụng như nào thì bảo là gì ạ à? em vẫn áp dụng kiến những chiến lược cũ nó hỏi có dừng được không ạ chưa bỏ được tại sao chưa bỏ được bởi vì vào lúc cứu à, ờ, năm ngoái có một bạn cũng học từ dũng ra à, có thiện không ạ bạn tên là thiện comment cái có thiện không quen không comment cái bạn đầu tư cũng nhiều tiền có thiện nếu bạn thiện ở đây thì comment cái cho anh em biết mình là ai cái nhỉ nếu có ở đây comment cái thì bạn thiện thì là đầu tư học phương pháp của dũng giai đoạn đầu khá là tích cực tốt sau đó thì là nghe vẻ nhiều lúc nó hay quá nên vào để đầu tư theo vào đầu tư theo thế thì quá trình vào đầu tư theo thì sau đó thì cho một vài tạt bà tai thì gần như là toàn bộ lợi nhuận biến hết trong cái lúc điều chỉnh thì vừa rồi bạn ấy quay trở lại đấy quay trở lại và cũng là một trong khách hàng lúc quản lý luôn thì bắt đầu đầu tư làm theo thì bây giờ kết quả khá là tốt quan trọng là gì ạ một cái cốc nước như này đây là một cái cốc nước anh chị em biết là nếu cái cốc nước này đổ cà phê này đổ cam này đổ gì ạ đổ nước sữa này đổ gì đổ tất cả mọi thứ vào đây thì cái cốc nước này nó còn cà phê nó còn lại hương vị không nếu một cái hệ thống đầu tư này chúng ta đưa gì ạ à? sóng Elliot đưa gì ạ à? Ichimoku đưa gì ạ à? Ờ, đầu tư giá trị đưa đầu tư, tư tăng trưởng đưa các loại đầu tư vào nó không cùng hệ sinh thái thì nó gì ạ nó đánh nhau nó chết thì nó phải chết thôi sẽ phải có thằng què thôi và chúng ta bị loạn tâm loạn tâm thì chết là chắc chắn đúng không nên phải có chiến lược nhà mình ai đã sử dụng đến 4 năm chiến lược ba bốn chiến lược đậu hệ tung comment cái nào comment cái tôi đang vẫn đang sử dụng này đầu tư giá trị cũng có này đầu tư lướt sóng cũng có này đầu tư tăng trưởng cũng có này đầu tư uh, theo uh, sóng bay lớn e cũng có này lúc thì sóng bay lớn e lúc thì Ichimoku lúc thì uh, ờ, MACD lúc thì RSI Đấy. mục tiêu mà nó nó kiểu dạng 10 tay này à, em có rất nhiều mục tiêu đây em có nhiều cái hệ thống thì xem cái biểu đồ thấy lằng nhằng lên thì làm sao mà thành công được nên thất bại nó là chuyện bình thường nên thất bại thành công rất đơn giản thì ờ, và nữa có thể có một video tại sao thất bại tại sao thành công đơn giản thôi các bạn nếu mà nên ờ, các bạn nào khi mà tham gia Dũng mà thêm một vài hệ thống nữa thì chắc chắn thua lỗ là chắc chắn nếu bạn nào còn vẫn áp dụng như thế thì khẳng định là thua lỗ đơn giản đấy thôi học một chiêu thôi đánh như đánh lý tử long đánh nhau em Lý Long sợ nhất là một thằng nó chỉ mỗi một chiêu thôi đó, nên Lý Long thành công là do gì ạ là có đấm cú đấm một in ấy nổi tiếng luyện mãi mà cú cú đấm một in rồi nên chúng ta cần luyện mãi để theo anh chị em thì chúng ta luyện mãi một một một uh, chiến lược gì ạ nếu anh chị em là đầu tư theo phương pháp của Dũng đầu tư vô địch thì chúng ta nên luyện chiến lược gì ạ nên luyện chiến lược gì chiến lược gì ạ đấy cảm ơn bạn Hoàng Sơn rất tuyệt chiến lược tìm cổ phiếu siêu cổ phiếu thế thôi. làm sao để tìm mua siêu được cổ phiếu các đặc điểm siêu cổ phiếu như nào rồi cái khác không quan tâm đúng không thực ra cái mô hình số 1 này ngon Đấy, nên bạn nào ờ, học trong cái uh, chiến lược đầu tư đột phá nha thì mà ngày mai Dũng gửi cho một cái bài phân tích về chiến lược mỗi mô hình số 1 thôi không phải cái gì khác thì đương nhiên nó đã gấp bao nhiêu lần các khóa học khác rồi tại vì ờ, Dũng thấy có một cái khóa học họ cũng sử dụng một cái mô hình số 1 nhưng họ thiếu đi phần khối lượng thiếu đi phần khối lượng nhưng họ cũng gì ạ à, cũng bán giá rất cao dù không nói là đúng hay sai ở đây nên nếu chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta thiếu cái tư duy ấy, nên có cách tư duy đơn giản là gì ạ đọc cuốn sách đó là phù thủy phù thủy chứng khoán tức là nó nó nói rất nhiều các chuyên gia về chứng khoán rất nhiều luôn ạ rất nhiều chuyên gia chứng khoán rất nhiều chuyên gia chứng khoán thì sau khóa vô địch uh, Dũng diễn ra thì uh, anh chị em nào uh, quan tâm thì nên đăng ký một khóa học xuống dòng tiền à, cái khóa học đấy thì nó lên lên một cái khóa học mà Dũng nghĩ là cái cái cái nó nó phù hợp với tất cả mọi người nếu chúng ta hiểu được tư duy thì nó thay đổi đấy, thay đổi thì trong chương trình đó nó có một cái điều như này này nếu anh chị em ứng dụng vào tốt thì anh chị em chẳng phải học cái gì cả cứ ứng dụng mỗi mô hình đó là thành công rồi là thành công rồi thì ờ, trong cái chương trình đó Dũng sẽ bình thường cái chương trình đó sẽ không được dạy trực tiếp Dũng có toàn bộ video rồi chương trình đấy sẽ được tối ưu hóa trong đợt này sau uh, ngày uh, cụ thể rõ ràng thì Dũng chưa chắc chắn nhưng có lẽ cách đây khoảng một đến hai tuần nữa thì sẽ có thì chương trình đó nó sẽ giúp cho chúng ta có cái góc nhìn tổng thể để, tổng thể thì đây là một chương trình có lẽ là Dũng mong muốn là dành cho những em mới hoặc là bắt đầu đầu tư và đầu tư ờ, mà chưa tin hệ thống thì nên biết cũng chưa muộn đâu nếu anh chị em mà chứng minh nếu học á nha anh chị em học được chưa mà thấy rằng là chứng minh cái điều đó bị sai nha chứng minh cái điều dũng nói sai nó không theo logic bây giờ hoặc đấy là như ba triệu dũng sẽ gì ạ à, nhân 10 lần lên chứng minh ạ à, giả 30 triệu luôn thế cho nó đơn giản đúng không đấy, chúng, chúng ta dùng các uh, cái gì đó phương pháp nào đó để chứng minh cái phương pháp đấy là sai hệ thống là sai thế nhân luôn đấy, mong rằng sẽ có người chứng minh những điều đó như thế nó đơn giản thế, thế thì cái câu chuyện đó là gì để anh chị em biết rằng là Dũng không có đưa bất cứ tại vì cái cái hệ thống đó là cái hệ thống mà Dũng lần đầu tiên nghiên cứu ra nhưng thực tế sau này thì ạ được học và hiểu sâu về VSA thì Dũng thấy là cái điều đó là đúng chắc chắn là đúng nên Dũng mong rằng nếu anh chị em chứng minh cái điều đó sai thì tuyệt vời Dũng cảm ơn luôn ạ treo thưởng luôn 30 triệu thế nó đơn giản có thể đi tìm các chuyên gia giỏi nhất Việt Nam chứng minh cũng tốt mà không sao à? đúng không đây hôm nay cũng ờ, tại vì cũng ờ, chia sẻ khá là lâu rồi thì trước khi nói đấy Dũng không muốn nói cái này là mình kiêu ngạo hay là có những cái lời gì mà nó mang như là thách thức ở đây quan trọng là gì ạ quan trọng để anh chị em có niềm tin thôi hiểu không ạ có niềm tin chúng ta chưa có gì ạ có có nhiều tiền hoặc là chưa có gì ạ có đủ điều kiện để tham gia thì chúng ta hãy tham gia nhỏ trước trước khi chúng ta tham lớn bởi vì cái niềm tin là cái phần gốc rễ gốc rễ đầu tiên để chúng ta có thể chơi cùng nhau hay không nếu nào có niềm tin trước còn thực tế khi mà chúng ta bỏ nhiều tiền ra mà nó không thành công thì nó lại là cái câu chuyện là lùa gà đúng không lùa gà vào để bắt nên cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái uy tín cũng chất lượng đúng chia sẻ thế thì một số bạn cũng đã đăng ký lâu rồi mà chưa được học trực tiếp thì cũng yên yên tâm là cái khóa học này cũng sẽ dạy trực tiếp dạy trực tiếp và trực tiếp thì nó có quà quà gì ạ quà là cho nó ứng dụng luôn vào thị trường Đấy. trực tiếp là gì ạ trực tiếp ứng dụng thôi còn hôm đấy mà anh chị em mà đến hỏi lý thuyết Dũng sẽ không trả lời đâu ạ bởi vì nó đã có bao nhiêu ạ có mười mấy video quay sẵn rồi để cho nó tự học rồi mà đến hôm đấy mày hỏi là nó là cái gì chưa hiểu thì hãy hỏi dũng hôm nay một số bạn hỏi đấy có những bạn chưa hiểu hỏi luôn cũng trả lời luôn thì một số bạn thì cũng gì ạ à, chưa nhận được câu trả lời thì sáng mai dũng dành thời gian trả lời hết đúng không ạ yên tâm sáng mai nếu anh chị em được trước được trả lời thì sáng mai dũng dành thời gian cũng sẽ trả lời thế thôi một lần nữa thì xin cảm ơn tất cả anh chị em đã ngồi để chúng ta chia sẻ với nhau rất nhiều câu hỏi của anh chị em ở đây thì Dũng cũng chưa trả lời hết nhưng mong rằng là sẽ trả lời được nhiều câu hỏi của anh chị em Đấy, nhiều các câu trả lời mà Dũng mong muốn là trả lời hết ở đây thế thì tại vì trong năm 2021 này hôm trước Dũng đã nói rồi à, từ mùng 1 có thể là lấy cái mốc hôm đấy có một cái mốc mà Dũng có ghi như có lẽ chúng ta sẽ lấy mùng 1 tháng 5 này cho nó rõ ràng hơn là toàn bộ những chương trình của Dũng ngoài kiến thức về chia sẻ ngoài các gì ạ à, cái chương trình cũng đưa ra thì tất cả những chương trình uh, những cái gì cũng đưa ra mong muốn là có thể giúp đỡ anh chị em một phần nào vì không thể một cái buổi như này chia sẻ được hết được nhưng giúp đỡ chúng ta một phần nào chúng ta hiểu rõ được ạ, cái phương pháp của Dũng thay vì chúng ta gì ạ ở cấp độ biết và hiểu thì cấp độ cao hơn biết và hiểu nó chúng làm làm thì nó có đúng nó sai và chúng ta phải biết uh, hành vi đánh giá phân tích tổng hợp sáng tạo chuyển sang của mình thì cấp độ mà làm á mà đại dung đang nói là tâm lý thì à, quy trình làm tức là hành động hành động á đúng hay sai chưa biết hành động anh Đồng có thể đầu tư 1.000 cổ phiếu có thể đầu tư 100 cổ phiếu đầu tư bao nhiêu không cần quan trọng hãy đầu tư nhỏ 5.000 5 triệu cũng có thể đầu tư được nha yeah, 5 triệu cũng có thể đầu tư được Dũng cũng đang đầu tư cho hướng dẫn một số anh chị em đầu tư có 5 triệu cổ phiếu rồi và vừa rồi mua Hòa Phát bởi vì không có thì mua Hòa Phát nhưng đến bây giờ thì khi nào Hòa Phát đạt đỉnh khi nào mà cần phải bán khi nào mà kết thúc Dũng đều chia sẻ ok ạ à, không biết là hôm nay ở bên anh mấy giờ rồi chị ờ, An Hoàng đây là chị An Hoàng chúng ta chị ờ, quốc tịch Anh người Việt Nam nhưng rất yêu quê hương chúng ta là người rất là rất thích thú rất yêu đầu tư chứng khoán nên người Việt Nam chúng ta thấy là rất tuyệt vời đúng không ạ nên Việt Nam chúng ta là một trong những nước tuyệt vời nhất nên anh chị em nào mà thấy là Việt Nam chúng ta chưa tuyệt vời thì hãy nghĩ lại tại vì chúng ta thấy là dịch bệnh như này chúng ta vẫn kiểm soát được hết trong đó Mỹ là nước mà số người chết nhiều nhất sau đó dùng nhiều nước khác nữa nên chúng ta thấy là Việt Nam chúng ta quá tuyệt vời đúng không hãy chúc mừng Việt Nam chúng ta ok chúc mừng Việt Nam chúng ta Việt Nam chúng ta là một nước một nước tuyệt vời trên cả tuyệt vời đúng không ạ đừng than vãn hãy làm gì cho tổ quốc chúng ta xin cảm ơn anh chị em rất nhiều và gặp lại chúng ta vào những chương trình tiếp theo xin cảm ơn và vâng, xin cảm ơn ok ok không sao các bạn cũng rất yêu quý các bạn đơn giản thôi tại vì chúng ta là con người